Đinh Gia Thần lại là thiên tử thiên đạo người chân của ta nên Đinh Gia Thần lại là thiên tử quen đồ lết rằng Thiên tử Thiên Tùng Ngày 15 tháng 3 2001 Nhớ like, chia sẻ là lên cái kênh là ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thần lại thiên tử sớm nhận quà khen Ai là fan mộ của Đinh Gia Thần lại thiên tử xin hỏi bình luận lết thầy Hiên Nhớ like, chia sẻ là lên cái kênh là ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thần lại thiên tử ờ, sớm nhận quà khen Cảm ơn YouTube đã cho tôi nổi tiếng, cảm ơn Facebook đã cho tôi nổi tiếng. Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Ninh với Thọ Lệ Thiên Tử Cán Hường. Đến với Thọ Lệ Lệ Thiên Tử cảm ơn uh, Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Ninh với Thọ Lệ Thiên Tử. Cảm ơn YouTube đã ủng hộ kênh của Ninh với Thọ Lệ Thiên Tử. Cảm ơn nhiều nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho thoại xin đỡ từ năm tương lai đời lời kiếp kiếp hôm ăn này ai là hai mẫu của linh gia thoại xin đỡ xin hỏi bình luận đó thiệt nếu như như thần đó tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận ước phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được ba nốt tới chừng đó như thần đó tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin như hồi lễ thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận phạt mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe từng đó tên nghe tôi đây thiên tử ngân ngàn không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ linh nha thọ lại thiên tội rồi nói đi xong rồi ông ta nói đi ông táo mày mắng nói được cho đinh dân thần đại đại thiên tử nghe không bác họ có nghe kênh đinh dân hòn đại lệ thiên tử hay không không nghe thì chết mẹ cũng được còn nghe thầy ờ, ờ, thằng tên đau chửi đau có à, người âm mới chửi thiên tử là đinh dân thần đại lễ thiên tử thiên tử là đến dân thần đại lễ thiên tử thiên tử là đến dân thần đại lễ thiên tử mà thôi thật nhớ like chia sẻ ủng hộ linh chất thọ lệ lên xin lỗi nha ai là fan một của linh chất thọ lệ lên xin lỗi xin lỗi bình lên lết nha từ do giờ sao còn mình là linh chất thọ lệ xin lỗi nhớ mở linh chất thọ lệ xin lỗi từ lên trên nó năm tương lai là cái cái không ăn này Cảm ơn YouTube đã cho tôi lượt tiếng, cảm ơn Facebook đã cho tôi lượt tiếng, cảm ơn cộng đồng ủng hộ kênh của linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử, cảm ơn nhiều. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử nha. Ai là fan một của linh Gia Thọ Lệ Thiên Tử xin lại bình luận lên tiền. Đinh Gia Thọ lại là thiên tử xin nhờ bạn bản quyền Đinh Gia Thọ lại là thiên tử giới thiệu kênh của Đinh Gia Thọ lại là thiên tử giới thiệu sinh Đinh Gia Thọ lại là thiên tử Đinh Gia Thọ lại là thiên tử bảo vệ đúng thời không giới hạn bạn tên cái nào tên của mình Đinh Gia Thọ lại là thiên tử đúng không mọi người đến với hồn đại lễ thiên tội thượng tiên thượng tiên con tay lớn nhất của ngọc bằng thường nói cho của bằng sáng đó các vô trụ tụ thiên hạ bằng hà ta sẽ nói bí kiếp vợ không vợ không cao khắc vợ không biến nhất tại lên mơ mơ cũng phải sứ vợ của tờ quá thiên thần tam ma thiên ma ma dương quỷ dương quỷ sen lưu siêu ơn lưu siêu ơn lưu siêu ơn sứ giả con hồng người chết hết vào chưa hương và lần chết không hồng người chết lâm hồi tú ngân khách và họ tú ngân ngùng ngần tinh thế giới bạn và chiếu chiếu với phòng Tên gia thọ lại là thiên tử kia em thụ đúng sợ không giới hạn. Tên gia thọ lại là thiên tử sai tư mình. Tôn giáo thiên đình tam thiên môn. Thiên chúa đất chúa trời. Cao là chém nạn người thần của nụ đúng sợ không giới hạn. ai đây kênh của Linh gia thọ lại thiên tử của tôi đến gia thọ lại là thiên tử đến gia thọ lại thiên tử nhớ là tiền kiếp của tôi tôi là tôn ngộ không tại tôi mơ thấy diêm như nói tôi là tôn ngộ không rồi mình hỏi sao nói tôi là tôn ngộ không diêm như nói tại người có hiệu của tôn ngộ không bà thơ qua qua sang thì động diêm như tay vô ký diêm như nói đúng giờ không giới hạn con tay lớn nhất con ngọc hoàng thường nói cho lục hoàng nhớ like chia sẻ ủng hộ lên cho họ là xin lỗi lô server vệ sang chính là ta tông một không chính là ta cho cái lượng chính là ta lúc không chính là ta lúc sơn bá chính là ta gia nam chính là ta chính là thánh dương chính là ta nên cho thọ lại là thiên tử thiên tử hoàng đế thượng đế con trai lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế cho đầu hoàng nhớ like chia sẻ ủng hộ lên cho thọ lại thiên tử thôi hẹn gặp mười sau hẹn gặp miền dân của ta sau hẹn cảm ơn xong nhớ nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh ờ, giúp cho linh gia thọ lên xin nợ sớm nhận lúc bạc hen nhớ ủng hộ trên đinh gia thọ là xin nợ bye bye